Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình à, đã có dịp về với à, huyện à, Phượng Lâm, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình Để lắp đặt và chuyển giao một dàn máy cắt cho anh Nhật Và trước màn hình đây là một con máy cắt F90 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam mình cũng đã vừa thực hiện lắp đặt và căn chỉnh và chuyển giao kỹ thuật cho bên cơ sở sản xuất của anh Nhật và đã hoàn thiện và đây là tổng quan của con máy F90 Đấy, như anh em thấy thì được ờ, thiết kế là hai cái ờ, kẹp chống văng Đấy. thì ờ, khi anh em kẹp phôi và cắt thì rất chi là an toàn và về cái phần mặt bích thì được phay bằng ờ, tấm thép nguyên khối Đấy. phay bằng CNC độ chính xác rất chi là cao và được uh, trên bảng điều khiển để đạt được chuyển hóa hoàn toàn sang bằng tiếng Việt để anh em trong quá trình sử dụng và thì, uh, dễ dàng và thuận tiện hơn và tiếp theo là một con máy uh, phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor mình cũng đã thực hiện ờ, lắp đặt một, một ờ, bộ dao sinh pha và một ờ, bộ dao PMA cho anh Nhật rồi và tiếp theo là một con đột dập 13 dao nhập khẩu à. và mình cũng đã thực hiện cùng anh Nhật và đã lên một bộ cửa à. hai cánh à. thì anh em quan sát thì đây là cái góc độ của máy cắt rất chi là chính xác anh em nhé ờ, anh em ờ, có nhu cầu làm ờ, cửa nhôm thì đến với cơ sở của anh Nhật ở Phượng Lâm Văn Phú Nho Quan Ninh Bình còn anh em muốn mua cho mình một dàn máy cắt nhôm ưng ý như thế này thì anh em hãy đến với công ty Factor Việt Nam Đấy. Công ty uh, Factor Việt Nam có hai cơ sở chính, một là ở Hà Nội gần bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh, uh, gần uh, Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.